thường đón đưa họ hẹn con đường cuối thôn mối hoàng hôn ngả tim và mái tóc em bay trong gió lòng ban chiều yeah đôi mắt đẹp của người thương như thầm nói biết bao điều nhưng anh đã nghe trong tận cùng sâu thẳm rằng mãi yêu anh nhé rằng cái tim này em trao